ăn thử uống coca tắm Messi đi ăn ờ, coca này tắm Messi coca tắm gì là sao ta rồi anh chị tắm thử cho em nha anh chị tắm tắt này tắm thử Messi đây coca đây anh chị tắm thử nha đây anh ba đây đây nha boleh chị ô thui đấy à đây chị ô gì ạ ừ đây anh chị ăn được đây đây thì đó rồi anh chấm đây coca nha chấm bixi đây đó cách này mới chấm được nha các em nước im nước là trong nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nắm đến này cả ừ. ngon mọi người có tin thích một video mình cho mình một like một follow một chia sẻ có nhận để cho mình ra video này nhé mà follow ít ít tim ít với mọi người mọi người thấy video hay mọi người cho mình một tim và một follow <laughs>